các Linh Hà Đông, dư luận Việt Nam chê Trung Quốc, Trung Quốc trách Việt Nam. Dư luận ở Trung Quốc quy trách nhiệm cho Việt Nam về dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến các Linh Hà Đông, theo một chuyên gia cho biết. Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến các Linh Hà Đông được Việt Nam phê duyệt đầu tư tháng 10 năm 2008, dựa chủ yếu vào vốn vay ưu đãi của Trung Quốc. Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc là tổng thầu, Truyền thông và dư luận ở Việt Nam đã chỉ trích nhà thầu Trung Quốc bị chỉ trích là thiếu khả năng gây ra mịt mù tiến độ. Tuy vậy, một vấn đề khác đặt ra là dư luận ở Trung Quốc đánh giá thế nào về dự án này, phối hợp yếu kém của chính phủ. BBC đặt câu hỏi cho tiến sĩ U Sang Su, công tác ở trường nghiên cứu quốc tế Rarenam, Đại học Công nghệ Narang, Singapore. Ông U Sang Su cho biết, sau khi nhận câu hỏi, ông đã tìm xem một số tường thuật và bình luận của người Trung Quốc về dự án đường sắt này. Không ngạc nhiên, họ chủ yếu quy việc chậm trễ cho các vấn đề ở Việt Nam. Ví dụ như sự phối hợp yếu kém của chính phủ, thiếu hoạch định, vấn đề giải tỏa mặt bằng, lạm dụng ngân quỹ, vân vân. Tiến sĩ U Sang Su, nghiên cứu về an ninh khu vực, từng dạy ở Đại học Quốc phòng Đài Loan trước khi sang làm việc ở Singapore. Là người Đài Loan, Tiến sĩ U Sang sưu từng đăng tải các bài phân tích về tuyến đường sắt Singapore cùng mình và dự án của Trung Quốc trong vành đai và con đường tại Thái Lan và Đông Nam Á. Ông nói tiếp, không có cái nhìn công bằng từ một cuộc điều tra của bên thứ ba điều này bất khả trong hoàn cảnh hiện nay thật khó mà biết các yếu tố nào thật ra đang gây chậm trễ. Ông cũng chỉ ra rằng dự án đường sắt đô thị Hà Nội không phải là dự án đường sắt duy nhất của Trung Quốc gặp chậm trễ ở nước ngoài. Ví dụ, tuyến đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung đang rất trễ hẹn và đa số đổ tội cho việc giải tỏa mặt bằng của phía Indonesia. Công ty làm dự án này là PT KZTC Pay Indonesia China, liên doanh giữa công ty đường sắt Indonesia và Trung Quốc. Bản tin tháng 11 năm 2019 của Tân Hoa xã nói rằng việc đền bù đất đai đã hoàn tất 99% để tuyến tàu cao tốc có thể vận hành năm 2021. Tân Hoa xã nói tàu cao tốc sẽ giảm thời gian đi từ 3 tiếng xuống còn 46 phút giữa hai thành phố của Indonesia. Indonesia sẽ là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á có tàu cao tốc khi tuyến đường vận hành theo hãng tin Trung Quốc. Tiến sĩ U Sang Su đưa ra nhận xét chung về các nhà thầu Trung Quốc khi làm ở nước ngoài. Các nhà thầu Trung Quốc có thể thiếu kinh nghiệm hoặc kỹ năng khi điều phối với các chính phủ nước ngoài hay khi lên kế hoạch dự báo khả năng trễ hẹn hay đình trệ nó cho thấy các thử thách thật sự chỉ bắt đầu sau lễ động thổ. Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam ngày 2 tháng 6 nói dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát linh Hà Đông hiện đã cơ bản hoàn thành khối lượng công việc thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Các công việc còn lại chủ yếu là hoàn thiện hiện trường, mỹ quan, chỉnh sửa một số thiết bị để chuẩn bị cho vận hành thử toàn hệ thống, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ hoàn công để phục vụ công tác nghiệm thu, bàn giao dự án, Dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đi qua địa bàn các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Từ Liêm và Hà Đông của thành phố Hà Nội. Bộ này cũng giải thích về thông tin tranh cãi trên báo chí rằng tổng thầu dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông cần 50 triệu USD trước khi bàn giao. Theo đó, tổng thầu Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc kiến nghị chủ đầu tư thanh toán cho tổng thầu 50 triệu USD trước khi thực hiện vận hành thử toàn hệ thống và thanh toán toàn bộ trước khi bàn giao chính thức dự án. Bộ Giao thông Việt Nam giải thích, đây là giá trị đã hoàn thành mà tổng thầu đang hoàn thiện các thủ tục đề nghị chủ đầu tư tiếp tục giải ngân thanh toán trong phần giá trị còn lại của hợp đồng EBC, không phải là chi phí phát sinh tăng thêm của hợp đồng. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Đường sắt đã thanh toán cho tổng thầu khoảng 80% giá trị hợp đồng EBC, phần còn lại khoảng 20%. Bộ này nói thêm rằng tuy nhiên, việc tổng thầu đề nghị thanh toán như trên là chưa phù hợp với các điều khoản thanh toán của hợp đồng EBC và các phụ lục hợp đồng đã ký. Ban quản lý dự án đường sắt sẽ thực hiện thanh toán cho tổng thầu theo các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật liên quan. Đồng thời, Ban quản lý dự án đường sắt đề nghị các bên tiếp tục căn cứ vào các điều khoản hợp đồng để tiếp tục trao đổi với tổng thầu dự án khẩn trương triển khai các công việc thực hiện tiếp theo. Trước đây, vào tháng 9 2019, Bộ Giao thông Việt Nam cho hay nguồn vốn dự án này sử dụng từ vốn vay ưu đãi của chính phủ Trung Quốc với giá trị là 669,62 triệu USD và vốn đối ứng Việt Nam là 198,42 triệu USD giải thích của Việt Nam. Tháng 8 2019, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam có giải thích trong công văn gửi đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Về nguyên nhân chủ quan, bộ này nói thiết kế cơ sở ban đầu còn sơ sài, chưa lường hết được quy mô, tính chất, công năng nên phải điều chỉnh tại bước thiết kế kỹ thuật. Dự án chờ nhà tài trợ phê duyệt hợp đồng, cấp hiệu lực cho hiệp định vay vốn bổ sung kéo dài Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc China Exim Bank là cơ quan quản lý, cung cấp nguồn vốn vay không thiết lập đại diện thường trú tại Việt Nam, ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành cấp vốn thực hiện dự án. Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc tổng thầu EBC chưa có kinh nghiệm trong triển khai thực hiện dự án tổng thể theo hình thức hợp đồng EBC, đồng thời chưa thực hiện theo đúng cam kết về tiến độ, thiếu kinh nghiệm trong việc thiết kế. Cách thức triển khai thực hiện dự án ở mỗi nước – có sự khác biệt, đặc biệt là cách thức lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ nghiệm thu thanh toán. Trong khi đây là lần đầu tiên tổng thầu Trung Quốc thực hiện dự án tại Việt Nam dẫn đến công tác quản lý điều hành của tổng thầu còn nhiều lúng túng và bất cập. Công tác giải ngân của hiệp định vay bổ sung gặp nhiều vướng mắc do các bên chưa thống nhất được ý kiến pháp lý, Hiệp định vay bổ sung được ký từ ngày 11 tháng 5 năm 2017, nhưng đến ngày 28 tháng 12 năm 2017 các bên mới thống nhất được ý kiến pháp lý và đến ngày 25 tháng 4 năm 2018 mới thống nhất được 13 điều kiện cho lần giải ngân đầu tiên của dự án. Các quy định và chế tài xử lý đối với hợp đồng EBC còn chưa đầy đủ. Về nguyên nhân khách quan, Bộ Giao thông nói công tác giải phóng mặt bằng tại trung tâm thành phố Hà Nội rất chậm và phức tạp, không đáp ứng được yêu cầu của công tác khảo sát thiết kế kỹ thuật. Do yếu tố khác biệt về quy định giữa hai quốc gia về các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm trong bước thiết kế, thi công và dự toán gây khó khăn trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện. Hệ thống quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam về thực hiện hợp đồng EBC chưa đầy đủ, đồng bộ, đặc biệt là quy định về tính chọn gói giữ các yếu tố kỹ thuật, tài chính, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án. Sự kiện Trung Quốc hạ đặt dàn khoan HD981 trong thềm lục địa của Việt Nam đầu tháng 5 năm 2014, ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện dự án mất hơn một năm hạn chế các hoạt động xây dựng của tổng thầu. Lạm phát trong giai đoạn thực hiện năm 2008 CPI là 19,9% và giai đoạn 2010 đến 2011 CPI lần lượt là 11,8% và 18,13% tổng tỷ lệ lạm phát của riêng 3 năm này đã là 49,83% ảnh hưởng lớn đến giá nhân công. Vật tư, vật liệu xây dựng Tranh cãi ở Philippines Tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông – là một phần trong sáng kiến một vành đai, một con đường của Trung Quốc với quy hoạch hai hành lang, một vành đai của Việt Nam. Tuy vậy, sáng kiến một vành đai, một con đường của Trung Quốc cũng đang gây tranh cãi tại các nước láng giềng, trong đó có Philippines. Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa gần đây nói Bắc Kinh muốn kết nối sáng kiến vành đai, con đường vào các mục tiêu hạ tầng của Philippines. Nhưng những người chỉ trích Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đặt câu hỏi vì sao tới nay các khoản cho vay và tài trợ của Bắc Kinh chỉ rất nhỏ so với con số 9 tỷ USD hứa hẹn năm 2016. Tính tới cuối tháng 10 năm 2019, Trung Quốc và Philippines có các thỏa thuận đưa tiền tài trợ của Bắc Kinh cho Manila chỉ mới lên tới 924 triệu USD. Ren Rabena, nhà nghiên cứu ở Viện Asia Pacific Petrita Regress đặt ở Manila, nói với BBC News tiếng Việt – nước nào gây ra sự chậm trễ này thì vẫn chưa có câu trả lời. Một số nói Trung Quốc đang giữ tiền, người khác lại nói trở ngại là vì quá trình quan liêu của bộ máy Philippines. Năm 2012, tin tức nói Bắc Kinh rừng khoản vay 400 triệu USD cho một dự án đường sắt ở Philippines sau tranh chấp bãi cạn sờ Caboyau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Các linh Hà Đông, dư luận Việt Nam trên Trung Quốc, Trung Quốc trách Việt Nam